trường uh, giảm mạnh thế thì hôm qua chúng ta sẽ theo dõi và thị trường bảo là có bùng nổ câu đà có lưu ý thì tại sao hôm nay thị trường lại giảm mạnh thì đây chính là đâu là nguyên nhân và hôm nay chúng ta sẽ phân tích xem là nguyên nhân tại sao thị trường lại điều chỉnh mạnh trong phiên hôm nay à, xin chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với kênh youtube của quang dũng đây là những chia sẻ mang lại những giá trị cho chúng ta trong việc đầu tư chứng khoán đặc biệt là trong việc <clears throat> hiểu rõ thế nào là bùng nổ tiêu đà nếu bạn nào đang có mặt thì hãy comment một câu chat để chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay xin chào Nguyễn Quốc Tiến Dương Duy Hữu Lộc Nguyễn Khanh Dương Mạnh Hùng xin chào Mạnh Tường xin chào Đào Bình Mạnh xin chào Đặng Trung Đức Nguyễn Thế Tiến Hoàng Quân Xin chào tất cả anh chị em Xin chào Bùi Yến Lê Thái Xin chào Phạm Toàn Xin chào Nguyễn Luân Duy Tạ Trung Xin chào bạn à, Thành à, Thanh Thanh Phạm Xin chào Đoàn Tuyên Nguyễn Hà và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong buổi livestream hôm nay thế thì ờ, hôm qua thì ờ, Dũng có một cái livestream đó là thị trường có thể bùng nổ trong đà cái câu chuyện ở đây là gì ạ à, khi mà chúng ta theo dõi một cái thông tin ở đó thì chúng ta hãy theo dõi hết theo dõi hết các thông tin bởi vì khi mà chúng ta theo dõi hết thông tin thì chúng ta sẽ có thể nhìn ra được những kịch bản giống như là cách đây một khoảng thời gian Ờ, có lẽ khá là lâu rồi uh, nếu các bạn nào có theo dõi một cái cái video như này uh, cái thời điểm này thì thường là mọi người khi mà Dũng nói về cái cổ phiếu cái thời điểm mà khi mình nói cái cổ phiếu như là cổ phiếu bất động sản à, đây xem nào đây có cổ phiếu bất động sản cổ phiếu bất động sản các bạn có thể vào đây ạ à? đây là như các bạn theo dõi trên cái kênh của Dũng nhé đây là cổ phiếu bất động sản thiếu quang dũng đi đi đấy bạn vào kênh thì bạn nhìn thấy đây là nhá đây bạn nhìn thấy ở trong cái thời điểm này các bạn thấy là dũng có chia cổ phiếu bất động sản cổ phiếu bất động sản ở cái đoạn khác rồi đây là đây là ở cách đây khoảng 5 tháng các bạn nhìn thấy không đây là cái cách đây 5 tháng để hỏi đáp và có nói rất là kỹ đó là bản tin là cơ hội có nhiều đây là cơ hội bản tin là cơ hội nào cho cổ phiếu bất động sản khi chúng ta nhìn thấy cơ hội này thì chúng ta sẽ làm gì ạ thông thường thì bạn có thể là nếu mà bán cổ phiếu bất động sản thì các bạn sẽ không mua đúng không không quan quan tâm thế thì dũng là một cái tip như này thì nhiều bạn sẽ thấy được là không biết rằng là à, lúc này có mua cổ phiếu bất động sản không thì trong nếu các bạn theo dõi cái cổ phiếu này thì các bạn thấy điều gì diễn ra thường thì chúng ta thấy là nếu mà chia sẻ uh, một cái cơ hội thì chúng ta sẽ thích đúng không đầu tư đúng không chúng ta sẽ thích rất thích đầu tư khi mà mua cổ phiếu bất động sản đấy kiểu vậy như vậy thế thì khi mà chúng ta nắm được cái cái, cái phần này chúng ta hiểu phần này thì các bạn thấy điều gì diễn ra điều gì diễn ra khi mà các bạn theo dõi này thì đấy là đấy là một cái video nói về là chúng ta cần phải bán một cái động sản đấy phải bán cổ phiếu bất động sản bao nhiêu bạn đã hiểu rõ được này đấy là cái câu chuyện chúng ta để ý một chút khi mà chúng ta theo dõi thì các bạn nên theo dõi thật kỹ thật chi tiết và hiểu rõ từng kịch bản rồi. hôm nay thì ờ, khi một buổi sáng chia sẻ hoặc là biên kia chia sẻ chúng ta cũng có rất nhiều các bình luận à, bình luận cũng tốt thôi đây là những bình luận chia sẻ của những ý kiến đó là nay bùng nổ bùng nổ gãy chen là rồi thầy thế thì câu chuyện ở đây là chúng ta có thể hiểu đơn giản chúng ta cứ theo dõi video còn nội dung để chúng ta hiểu là hôm nay tại sao chúng ta lại lại nói về những nội dung để cho chúng ta à, nắm rõ được cái thông tin à, hay là hôm qua tôi đã chia sẻ rồi thì trường yếu không, không có rượu bùng nổ ra dạng như thế còn là đây là câu hỏi à, bùng nổ theo đà gãy rồi bác là thấy đồng tiền như thế nào mà nói kiểu dạng như này thì tất cả những vùng này thì đây hôm nay cũng sẽ cho các bạn biết là nếu khi mà các bạn phân tích vùng nổ châu đà thì các bạn cần phải à, nhìn những cái điều gì tức là thị trường thì nó vẫn gãy bây giờ chúng ta vẫn thấy là cái việc là bây giờ tại sao thị trường gãy và tại sao khả năng vùng nổ châu đà sẽ khó xảy ra nếu khi mà chúng ta làm thế nào để cho biết là thị trường có khả năng rất khó để đẩy ra vùng nổ châu đà Đấy, làm thế nào để cho biết điều này à, làm thế nào cho nó biết điều này đây câu chuyện là câu chuyện rất thú vị thì khi mà chúng ta theo dõi thì chúng ta nên mọi người á hết được không ạ anh xem có chủ yếu ạ chúng ta nên theo dõi hết bây giờ chúng ta chỉ nghe một cái tiêu đề sau đó chúng ta chúng ta đánh giá rồi chúng ta sẽ mất rất nhiều cái kiến thức trong này nên khi mà anh chị em mà theo dõi thì nhớ là hãy quan sát và theo dõi toàn bộ những kịch bản những chia sẻ nếu như chúng ta theo dõi nửa vời là chúng ta sẽ mất đi toàn bộ kiến thức và chúng ta sẽ thấy là uh, mọi thứ có thể nó sẽ không đúng như cái tiêu đề nên các bạn theo dõi hết những điều gì chúng chia sẻ đúng không ạ ai các bạn đồng ý cái điều này comment số 1 ạ à? khi mà chúng ta theo dõi chúng ta theo dõi hết cái tiêu đề được theo dõi hết cả nội dung bên trong còn khi mà chúng ta chỉ để nghe cái tiêu đề là nhiều lúc chúng ta sẽ không nắm rõ được toàn bộ cái thông tin ở bên trong đấy là kịch bản đưa ra nhưng quan trọng là chúng ta xử lý như thế nào những cái vấn đề gì nó đang phát sinh ở trong cái bên trong đó chứ không phải là bây giờ chúng ta cứ nói rằng là cùng nổ theo đà là chúng ta mua cố chấp theo đà thế thì câu chuyện đó là như vậy nên nếu chúng ta đã theo dõi thì anh chị em nên thì theo dõi hết tất cả những gì nó đang diễn ra bên trong thế tại sao thị trường nó chưa bùng nổ theo đà thì bây giờ chúng ta sẽ nếu không nổ theo đà thì mọi người các bạn là thông tin tốt không có thông tin tốt đâu ạ nếu thị trường bùng nổ theo đà nó cũng không có thông tin tốt đâu bây giờ chúng ta vẫn quay trở lại thị trường xem nó có những gì ạ bây giờ thị trường chúng ta đang nhìn thấy là hôm nay giảm khá là mạnh phần lớn cổ phiếu bất động sản thì giảm rất mạnh này chúng ta nhìn này bất động sản bị ảnh hưởng rất là mạnh những cổ phiếu như hôm qua nếu bạn nào học ở, ở ờ, DVD thì các bạn biết rằng những cổ phiếu như thế này những thế giới di động những dũng cảnh báo rất là lớn như là FPT đấy là những cổ phiếu không thể đầu tư dài không thể hạn được cái này Dũng sẽ phân tích vào để tìm sau không phải hôm nay Dũng nó giảm thì nói là vì buổi sáng chia sẻ cho anh chị em là lý do tại sao chúng ta không nên đầu tư những cổ phiếu này dù là cổ phiếu này rất là nổi tiếng ai cũng biết trong loại này cổ phiếu nổi tiếng giống như là Vinamilk á chúng ta thấy là Vinamilk nó nổi tiếng chúng ta mua thì rất nhiều người bị thua lỗ nặng Vinamilk cách đây khoảng một hai năm và đến bây giờ vẫn bị thua lỗ bởi vì chúng ta yêu Vinamilk quá bởi vì trước đây Vinamilk nó mang cho ta lợi nhuận nên chúng ta yêu nó quá nên dẫn đến là chúng ta sẽ gì? thua lỗ trong cái việc là không hiểu rõ về chu kỳ của nó Dũng vẫn nhấn mạnh các bạn là chu kỳ là quan trọng nhất cơ bản vứt đi cả kỹ thuật cũng vứt cả đi nếu chúng ta không nắm rõ được chu kỳ cả thị trường thì cơ bản kỹ thuật nó chẳng có ý nghĩa gì cả nên cái từ khóa mà các bạn cần nắm rõ là chu kỳ thị trường các bạn hiểu chưa các bạn có thể comment chu kỳ thị trường tức là chúng ta đầu tư mà chúng ta không nắm rõ chu kỳ thị trường cứ đưa mới cái kỹ thuật vào kỹ thuật thì thực ra nó không thể nào đúng trong đúng chỉ trong một đoạn thôi còn chu kỳ thị trường nó có thể phá vỡ tất cả những yếu tố về cơ bản chẳng hôm qua chúng ta thấy là cái cổ phiếu như là cổ phiếu DGC các bạn thấy là kết quả kinh doanh nó tốt đúng không thì nó đã là chu kỳ đi giảm rồi tại sao chúng ta mua bạn đúng không nó là chu kỳ giảm rồi chúng có nói rằng là chu kỳ giảm rồi thì bạn hạn chế cổ phiếu như này đấy hoặc là có những cổ phiếu có thể là nó đánh giá đó là cổ phiếu tiềm năng nhưng thị trường thì nó nó cho chúng ta đúng không thị trường nó sẽ cho chúng ta biết nó tốt hay xấu đấy đấy thực tế thì hôm nay nếu các bạn nào mà nói về bùng nổ trong đà à, nay mà bùng nổ trong đà thì cũng tác như thực tế là bây giờ chúng ta lại quay trở lại là theo các bạn nhé bây giờ chúng ta lại bao nhiêu bạn đã học buổi tối hôm qua học nhá thì hôm nay mình ngủ theo đà là chưa đấy bao nhiêu bạn đã học tối qua thì những bạn nào đã học tối qua cái chương trình viết ra thì khi mà chúng ta phân tích thì hôm nay đã bùng nổ theo đà được chưa cái video Dũng chia sẻ ở cái buổi trước khi giao dịch á thì nó là cái video đưa ra kịch bản thôi tại vì nó có thời gian quá ngắn để cho các bạn nhìn thấy nhưng khi mà chúng ta vào chúng ta phân tích ở phía bên trong thì nó lại không bùng nổ theo đà được nên các bạn cần phải hiểu rõ rằng là cái việc mà gì ạ dũng có nói rằng là nếu bùng nổ theo đà để cho nó tại thời gian nó ít quá nên dũng có nói là nếu bùng nổ theo đà thì điều gì ạ à? dũng sẽ chia sẻ vào lúc 10 rưỡi đúng không anh em hiểu không ạ tức là nếu bùng nổ theo đà thì dũng sẽ chia sẻ vào 10 rưỡi nhưng tối hôm qua thì sau khi mà ngồi chia sẻ làm việc với à, anh chị em trong cái chương trình thì nó không bùng nổ theo đà được nó không thể bùng nổ theo đà được nên ở đây các bạn phải hiểu đơn giản là lý do tại sao chúng lại phát hiện ra là nó không bùng nổ theo đà được và khả năng hôm nay nó gãy rất cao thế thì đấy là cái lý do các bạn nếu mà đã các bạn phải theo và nắm chắc cấu trúc của hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn cái bí mật ở trong cái lý do hôm qua tôi chia sẻ cho cái nhóm và dũng phân tích các bạn có đồng ý không ạ nếu bạn nào mong muốn à, lý do tại sao dũng phân tích là cái nhận khả năng thị trường sẽ không bùng nổ theo đà được nếu bạn nào mong muốn thì comment số 10 đó các bạn hãy comment số 10 để Dũng bắt đầu chia sẻ cho các bạn tại vì tối qua khi mà mình phân tích toàn bộ các cổ phiếu phân tích về dòng dẫn dắt phân tích về gì ạ nhóm dẫn dắt phân tích thị trường thì nó không thể bùng nổ theo đà được đấy là lý do tại sao các bạn cần phải hiểu chứ còn bây giờ chúng ta nghe mà chúng ta nghe một cách nửa vời là chúng ta sẽ không thể biết được thị trường nó như nào đâu ạ thì đấy đấy là thế thì ở đây ở đây đó là gì ạ đầu tiên chúng ta sẽ vậy nếu thị trường tạo đáy nha các bạn nha thị trường tạo đáy các thông tin này vẫn cứ diễn ra như thường đây chúng ta thấy là các thông tin nó vẫn diễn ra như thường chúng ta có rất nhiều thông tin thông tin xấu thông tin là ờ, rất xấu cũng có đấy chẳng hạn như chúng ta có thể thấy là nhiều thông tin xấu nó vẫn nằm nó vẫn có ở đây à, chúng ta đây là thông tin để xem có thông tin về nhưng về cơ bản thì chúng ta thấy là thông tin về lãi suất thông tin về uh, những yếu tố về kinh tế vĩ mô nó sẽ còn tiếp tục kéo dài nó vẫn còn tiếp tục kéo dài như hiện tại thì chúng ta thấy là cái thông tin về tỷ giá đúng không thông tin tỷ giá thông tin về à, lãi suất thông tin về à, rất nhiều các thông tin nó đang diễn ra ở trong đoạn này ok Dũng đóng bớt slide lại ok chúng ta được uh, à, những cái margin này đấy, chúng ta cũng thấy là margin dư nợ margin à, hay là chúng ta thấy là và cũng có thông tin rất là tiêu cực đây, đây thông tin như này là ngân hàng nhà nước mới hôm trước bơm tiền ra hôm nay lại tiếp tục rút tiền vào à, rút rút dòng số tiền rất lớn trong ba ngày qua thế thì những nếu bây giờ chúng ta thấy là thông tin này bây giờ nó rất là hỗn loạn đúng không lúc thì thông tin margin bắt đầu <clears throat> có dấu hiệu gia tăng sau đó thì lại bảo là hút tiền vào và cái điều này nó khiến cho chúng ta nó lại là mất phương hướng rồi và nếu uh, các bạn biết rằng là hôm trước thì chúng ta đang kỳ vọng bùng nổ theo đà hôm nay nó lại rút bỏ không bùng nổ theo đà vậy bây giờ tâm lý chúng ta như thế nào ạ tâm lý chúng ta như thế nào thế thì bây giờ câu chuyện ở đây là gì ạ cái quan trọng là ở đây chúng ta đang cần phải hiểu đó là gì ạ khi thị trường nó ở trên cái vùng này thì chúng ta có kế hoạch chúng ta phải có kế hoạch bước đầu tiên là chúng ta cần phải có kế hoạch đúng không phải có kế hoạch trong đầu tư được chưa phải có kế hoạch trong đầu tư đầu tiên là chúng ta cả phải có kế hoạch trong đầu tư đấy chẳng hạn thế thì ở đây đầu tiên là chúng ta có kế hoạch toàn bộ những kịch bản mà chúng ta đưa ra lần phải có kế hoạch rất là chính xác rất là kỹ trước chẳng hạn nếu thị trường bùng nổ thuốc này kế hoạch của chúng ta đầu tiên là chúng ta cần phải làm gì ạ giả sử như ở đây có bạn uh, sơn bạn chia sẻ nó rất là kỹ này sau khi phân tích một loạt các cổ phiếu thầy kết luận là hôm nay thị trường khó có thể bùng nổ theo này Đấy, thầy nói chuẩn luôn đây là cái câu chuyện nếu mà chúng ta chỉ nghe là bùng nổ theo đà theo cái tín hiệu của ông William William O'Neill thì chúng ta sẽ gì ạ à? sẽ có lúc đúng có lúc sai và có lúc chúng ta gặp rất nhiều cái gì ạ à? bẫy trên thị trường nên chính vì vậy thị trường nó có test không nó có test thôi nó có bùng nổ theo đà hay không thì chúng ta lại cần phải xem nhưng chúng ta có thể dự đoán nếu chúng ta phân tích tất cả các cổ phiếu thì chúng ta có thể dự đoán được bùng nổ theo đà không nên chính vì vậy thì để phân tích được buồn ngủ thức đà thì thay vì chúng ta chỉ phân tích riêng về chỉ số vn index thôi thì chúng ta là cần phải phân tích toàn bộ cổ phiếu dẫn dắt trong ngành dẫn dắt thị trường bởi vì chúng ta biết là cổ phiếu dẫn dắt thị trường xem nó khỏe hay nó yếu thì chúng ta mới biết là bùng nổ theo đà nó có nó có an toàn hoặc là nó có thể đi lên được hay không đấy nên mong rằng các bạn theo dõi thật kỹ video theo dõi hết video còn tuyệt đối là không nên nghe tại vì cái việc mà không có thể bảo là cổ phiếu bất động sản bán ra nhưng thường chúng ta không bán ra nên khi mà các bạn nghe là cổ phiếu bất động sản nó đang gì ạ đang liên quan đến rất nhiều các vấn đề rất là gì ạ nhạy cảm trong thời điểm này thì các bạn học được các bạn nên phát ra thứ thay vì các bạn cố chấp vào nhìn thấy là khuyến nghị mua cổ phiếu bất động sản là bạn là có thể bị thua rất nặng các à, bạn đồng ý điều này không ạ nếu bạn đồng ý comment số 2 đến trước khi bao giờ các bạn theo dõi kênh của Dũng thì gì ạ hãy uh, theo dõi hết video để chúng ta không bị gì ạ nghe nghe gà có thuốc dẫn đến là chúng ta sẽ gì ạ đưa ra những cái à, một là bình luận nó nó không chính xác hai là gì là gì ạ nó khiến cho tài khoản ta bị ảnh hưởng có một cái điều như này có một cái điều như này để trước khi chúng ta phân tích thị trường nó có một cái điều này nó từ trước đến nay nó vẫn xảy ra nó vẫn xảy ra đó là gì ạ khi mà thị trường bùng nổ theo đà mà Dũng nói là thị trường bắt đầu có bùng nổ theo đà thì theo các bạn nó sẽ có một cái thông tin gì ạ tức là nếu ở trong cái ở đây thì rất nhiều các bạn đã theo dõi của Dũng rồi các bạn biết rồi thường khi thị trường bùng nổ theo đà Dũng có thể là xác định cái thời điểm mà nó tăng có thể dũng trực tiếp trên video thì các bạn thấy là nó sẽ nói là gì hãy có một cái điều gì diễn ra cái này là cái nó luôn xảy ra đấy, các bạn các bạn nào có nhớ là comment là comment cái điều này xảy ra tại vì cái điều này có thể xảy ra trong thời gian tới nhưng chúng ta sẽ, sẽ phải hiểu đơn giản là sẽ có một cái đợt đây cái này là nó sẽ xảy ra lần nào nó có nên nó sẽ có một cái đợt đấy nó sẽ có một đợt như thế này vì trước khi thị trường tạo đỉnh thì nó cũng đều tương tự như này trước khi thị trường tạo đỉnh thì dũng có nói rằng thị trường lúc này phải bán ra hết thì cũng có một cái đợt ờ, kiểu dạng ờ, lại như vậy nó sẽ diễn ra bởi vì lý do lại như vậy bởi vì như, như, như thứ nhất là thông tin nó rất là xấu nhiều thông tin xấu thông tin xấu và cận ờ, tại sao ông này bảo là tham gia điều thứ hai là gì ạ điều thứ hai là lúc này các thông tin trên mạng xã hội các chuyên gia thì đều nói là nó rất là xấu nên lúc này đừng có mua nữa đấy, lúc này không mua cổ phiếu đấy đến đấy là cái mà chúng ta hiểu được rằng thì cái điều này nó cũng lặp đi lặp lại tất cả chu kỳ khi mà dũng phân tích về thị trường đáy nó đều như thế ạ thì không biết đợt này nó có không nhưng đợt này đến hôm nay là chưa chưa có những cái thông tin như vậy nhưng đấy là một cái để chúng ta hiểu nó sẽ có những cái gạch đá và đây chính là lý do tại sao người ta bị mất tiền vì người ta mất tiền nên người ta rất là kiểu khó chịu người ta vừa bán hôm qua xong vì người ta gửi bán hôm sau qua sau nên hôm nay nếu mình bảo mình gửi theo đà là người ta rất khó chịu ta hiểu ạ thế vì cái lý do tại sao như vậy bởi vì lúc mà thị trường nó tạo đáy hay à, lúc mà thị trường ấy thì nó có tạo ra những thông tin rất tiêu cực và nó ép cho chúng ta phải bán hết câu chuyện ở đây là nó ép cho chúng ta phải bán hết vì nó ép chúng ta bán hết mà chúng ta lại bảo là thị trường hồi thì đó chính là những cái mâu thuẫn mà những nhà đầu tư mắc phải thì Dũng nói điều này không phải là để cho chúng ta hiểu rõ là cũng nắm rõ cái tâm lý hành vi của các nhà đầu tư trước khi mà chúng ta hiểu rõ rằng là khi mà hiểu rõ tâm lý hành vi của nhà đầu tư tham gia thị trường thì cái việc mà chúng ta nhận định thị trường phân tích thị trường nó sẽ sẽ gì ạ có độ chính xác cao hơn ạ à? đây nó không có đúng sai vậy bởi vì hành vi nó là như vậy đấy đấy đấy, đấy, đấy các góc độ như vậy thế thì trong tất cả những thời triển hiện từ tỉnh hoặc cái trước đây các bạn có thể xem lại những video những cái đấy các bạn có thể xem lại video nó đều như thế hết thế thì để các bạn có thể có cái khoảng cách các bạn theo dõi thì các bạn uh, có thể phân tích thì uh, bây giờ chúng sẽ phân tích về thị trường để các bạn nhìn xem là thị trường nó đang ở đâu thế thì nếu các bạn muốn biết là những cái thông tin như vậy thì nó chỉ đơn giản thôi uh, đây là thị trường chung đấy đây là thị trường chung uh, à, những cái đoạn đáy này đạt đỉnh này thì uh, cũng chia sẻ là hãy bán ra hết. nhiều nhà đầu tư cũng là vào có những cái đoạn là nói rất nhiều cái ngôn từ nó không tích cực hoặc là ở châu diện này chúng lấy một đoạn đấy đoạn này thì trước khi dũng vào thị trường tạo đáy ở cái vùng này thì có uh, một vài chị, uh, em có bảo là uh, mày lại lừa tao vào à tao bao nhiêu nhà đầu tư bị lỗ rồi bây giờ mày bảo đấy thì chúng ta có thể vào xem video ở đây có những video kiểu dạng như vậy thế thì ở đây nó nó liên quan đến hành vi của nhà đầu tư khi mà chúng ta cứ giữ mãi cổ phiếu cứ giữ mãi cổ phiếu và cuối cùng chúng ta phải bán lúc này thì chúng ta thực sự là chúng ta sẽ hiểu rất nhiều rủi ro <clears throat> bây giờ chúng ta sẽ xem lại một số cái đáy này thì ở trong cái đáy này thì chúng ta thấy là nó cũng có dấu hiệu test lại nhìn vào một vài đáy nhá anh em có thể nhìn vào vài cái đáy đáy này nó cũng test lại này nó gì đúng không ạ lấy lên nó test lại một vài cái đáy thì nó đều có thể test lại và test lại sâu hơn đây nó không có dấu hiệu test lại và chúng ta có thể nhìn vào cái đáy này không có dấu hiệu test lại và chúng ta có thể nhìn xem xuyên suốt cái quá trình tạo đáy trong nhiều năm vừa qua chẳng hạn đây chúng ta cũng thấy là test của sâu hơn cái đáy rồi test của sâu vậy nên khi mà thị trường tạo đáy thì các bạn nhìn đấy là cái khoảng trống này khoảng trống giảm giá rất mạnh và nó tạo ra khủng hoảng loạn rất lớn đấy đây là những quá trình test đáy thì quay trở lại thị trường trong thời điểm này thì nếu thị trường giả sử như hôm qua các bạn muốn giúp phân tích để các bạn nhìn rõ hơn là cái điều đầu tiên là chúng ta nhìn thấy cái phiên này trong cái phiên này của phiên hôm qua thì còn nó một phần tức là đây là cái phiên mà chúng ta gọi là điều kiện để trước khi bùng nổ theo đà nó phải có phiên này và nhá điều kiện trước khi bùng nổ theo đà nó phải có cái phiên test cung này vậy sau khi test cung này thì nó có giả sử đây gọi là bùng nổ theo đà tại sao nó phải có phiên test cung bởi vì nó cần phải cạn kiện trước khi bùng nổ theo đà đấy các bạn nhớ nha thế bây giờ khi mà chúng ta phân tích bùng nổ theo đà này thì chúng ta cần phải phân tích dòng Đấy, chúng ta cần phải tích dòng thế thì nếu mà hôm qua khi mà rút quay trở lại vẫn phân tích dòng đầu tiên là phân tích một vài cổ phiếu lớn như là đầu tiên là xử như là phân tích cổ phiếu Vietcombank các bạn nhớ nhỉ Vietcombank khi, khi mà phân tích Vietcombank thì thấy rằng là nếu trong trường hợp thị trường bùng nổ theo là ở cái đoạn này thì nó không an toàn và thứ hai là cái nền của này này nó ngắn lắm Đấy, nó, nó chạy lên đây cái nền nó ngắn quá cái dư địa ở đây là, là dư địa để tăng nữa thì gần như không thể cái dữ liệu cái nền này, này sau khi nó tạo đáy nó tạo cái nền và kéo lên thì cái nền này cực kỳ ngắn nên cái dữ liệu tăng không thể nên cái xác suất để nó điều chỉnh sẽ rất là cao nên khả năng bùng nổ theo đà sẽ là thấp chúng ta lại phân tích thêm một vài cổ phiếu khác như là cổ phiếu như là AC à, đây là cái cách mà lúc phân tích này sau khi phân tích ACB thì nó đã tăng ở phía trên này mà nó biến động như này là biến động rất là lỏng vậy nếu đến biến động lỏng này mà nó đi tiếp thì gần như không thể đấy nó đi tiếp không thể nên nhiều khả năng nó lại tiếp tục là điều chỉnh nhiều khả năng lại tiếp tục điều chỉnh đấy là cái mà chúng ta là tính nguồn sức mạnh của cổ phiếu nhiều cổ phiếu đang yếu ngay giờ chúng ta nhìn thấy một vài cổ phiếu rất là mạnh mọi người nhìn thấy như là cổ phiếu gì kìa cổ phiếu Vinamilk thì cổ phiếu Vinamilk nó giảm sâu và nó lên lên cả cản rất là lớn nên cái cổ phiếu này để tạo ra động lực tăng nữa và quá trình chúng ta phân tích hàng trăm cổ phiếu những cổ phiếu lớn đặc biệt là những cổ phiếu liên quan đến khả năng dẫn dắt của ngân hàng là lý do ta lại dự dòng ngân hàng có khả năng dẫn dắt trong thời gian tới bởi vì dòng ngân hàng nếu về góc độ về kết quả kinh doanh so với các ngành khác tốt hơn nhưng khi mà cổ phiếu này nó đang lên đến vùng này nó yếu Đấy, chúng ta đang tính là nó điều chỉnh Đấy, đang tính là điều chỉnh đây là kịch bản khi mà nó yếu như này thì nó không thể lên được nên khi mà chúng ta phân tích thêm nhiều cổ phiếu khác trong nhóm ngành thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu khác có biến động lớn như này trong nhóm ngành thì khả năng điều chỉnh là đây chúng ta đã qua trong cái nhóm lúc chia sẻ thì nó khả năng là đương nhiên ra và chúng ta có thể à, nhân rộng ra những cổ phiếu khác như là FPT FPT thì rõ ràng ở cái trên này là cạn lớn hồi này không có khối lượng thì FPT nó cũng không thể lên được nếu FPT có tăng nữa thì cũng không thể lên được Đấy, vì cái vùng giảm này lớn và cái việc mà nó giảm có thể giảm mạnh vì chúng ta gọi là có thể bị giảm mạnh bởi vì cổ phiếu này nó không có dư địa lên hay là MBB MBB tương tự như vậy chúng ta thấy rằng là cái việc mà nó có khối lượng rất là lớn ở đây Đấy, có khối lớn đấy. nếu nó có tăng thì nó cũng cần phải xảy ra tích lũy rất là nếu có tăng thì phải thời gian tích lũy giảm nên những cái dư địa này nó không đảm bảo cho cái việc mà nếu bùng nổ tiếp đà thì nó chỉ tăng được một hoặc hai phiên nó có thể bị ảnh hưởng đấy nó có thể như vậy bao nhiêu bạn đã hiểu rõ cái phân tích bùng nổ theo đà như này nếu bạn hiểu rõ comment số 3 comment số 3 tức là chúng ta không thể nào đưa ra cái thị trường chung để chúng ta phân tích riêng là cổ phiếu tốt được và trước khi các bạn phân tích là các bạn cần xem là cái cổ phiếu dẫn đầu nếu cái nhóm này cổ phiếu đầu nó có lên được không vậy vì cái tại sao như vậy bởi vì cái nhóm này này nhóm nhóm của ngân hàng này là cái nhóm mà nó mạnh khi cái nhóm này mạnh thì nó mới kéo thị trường chung lên được nên khi mà chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu như Techcombank thì chúng ta thấy là nhóm cổ phiếu này nó không thể lên được bởi vì khối lượng ở đây nó rất là lớn khối lượng ở đây lớn nên nếu mà nó tăng lên lên đây tăng tiếp ở đây gần như cái tỷ lệ thành công rất là thấp nên để đảm bảo cho cái việc đi lên hay không thì nó phải rũ bỏ một lượng nhà đầu tư yếu như vậy đấy phải rũ hết khi nó rũ hết thì không biết là nó rũ đến đâu nhưng rõ ràng là cái việc rũ là cái việc mà có thể xảy ra với những cổ phiếu như thế này đấy cái đầu tiên các bạn thấy được nhưng các bạn phải hiểu rõ này, này. <clears throat> tại sao chúng bạn nói về bây giờ nếu chúng ta nhìn cái điều này thì chúng ta cũng phải quay trở lại hôm nay một ban nãy có một bạn chia sẻ là cổ phiếu gì na volen thế na volen thì cổ phiếu này nó đang đứng ấn các bạn nha novolen ạ à, novolen xin lỗi novolen cổ phiếu này đứng tấn khi các bạn gặp được cổ phiếu này thì các bạn nên bán ra hết điểm nhé các bạn lên bán ra hết các bạn nào đang nắm giữ cổ phiếu này comment được nếu các bạn đang nắm giữ cổ phiếu này lý do tại sao thực tế thì dũng đã đưa ra cái kịch bản này rất lâu rồi các bạn nhìn không ạ bao nhiêu bạn đã nhìn thấy kịch bản này lâu rồi hello ạ tức là kịch bản dũng đã chia sẻ rồi nếu bạn đầu tư dài hạn những cổ phiếu này thì sẽ bạn mua bạn sẽ tiếp tục mua đúng không tiếp tục buộc và sau khi nó về đến vùng này mà không biết nó còn bao nhiêu nữa anh em cho một like đúng không anh em cho like để cổ vũ dũng phân tích cái, thị trường cái thì mình uh, like cho dũng một like để cổ vũ chúng ta đang phân tích một cái thực chiến trên thị trường các bạn thấy rằng là khi chúng ta nhìn thấy các cổ phiếu dũng phân tích này nếu các bạn cứ theo dõi trên thị trường cái tỷ lệ xác suất dung chia sẻ các bạn đo lường nhé các bạn nên đo lường các bạn đo lường một cách thực tế nếu bây giờ cùng là cái cùng là cái một cái kênh phân tích như này thì nếu bạn nào làm theo đúng những gì Dũng chia sẻ thì các bạn đang hời hay là lỗ ạ các bạn có được hời rất là lớn đúng không Còn nếu các bạn đang tiếp tục nắm giữ thì có phải tài sản của bạn có thể nhiều bạn đã mất 40 50 phần trăm thậm chí 6 70 điều này chúng ta cần phải <clears throat> cái này là cái đo lường thực tế đúng không ạ nếu chúng ta anh chị em mà theo dõi và làm theo những gì chúng chia sẻ thì anh chị em đã hời được rất nhiều đúng không hời được rất là nhiều rồi đúng không chúng ta đã hời ít nhất khoảng độ 40 phần trăm so với những gì chúng ta bị mất thường là chúng ta như vậy bởi vì bình thường là bạn đầu tư một tỷ thì bạn mà cứ làm theo những gì ở bên ngoài kia không biết thì là bạn đầu tư một tỷ, kiểu gì cũng mất khoảng độ 40 50 phần trăm và nếu mà gỡ được 4 50 phần trăm thì rất là lâu mới trả được còn trường hợp ngược lại nếu bạn đầu tư anh em nghe mic có, có rõ không ạ hello em nghe rõ không anh em thì mình có nghe rõ không nếu nghe rõ comment số 1 thì ạ đấy không rõ ạ hello ok thế thì ờ, thế thì ờ, mọi người thấy rõ có anh chị em hơi già hơi lát này thì chúng ta thông cảm nhé chúng ta sẽ tiếp tục phân tích phân tích ok câu chuyện là chúng ta sẽ tiếp tục ở ờ, cái cổ phiếu này bạn nhìn tiếp tục cái lý do cổ phiếu này này tôi phân tích một cái cổ phiếu này để đại diện cho cái nhóm bất động sản các bạn nhé cổ phiếu này hiện tại người ta đang huy động trái phiếu rất lớn trái phiếu cực kỳ lớn và năm 2023 là tất cả trái phiếu của cái nhóm ngân hàng này, này nhóm bất động sản này nó đến hạn nó đến hạn phải trả cho nhà đầu tư và bây giờ nó cần phải làm gì ạ à? nó đến hạn của nhà đầu tư nên cái việc mà không tài sản đảm bảo mà nó lại đi vay rất là nhiều nó thành rất là nhiều nó thành con nợ rất là lớn mà con nợ này thì nó chỉ lấy uy tín của nó ra bởi vì nó không vay được ngân hàng nó không vay được ngân hàng nên nó lấy uy tín của nó ra để vay các nhà đầu tư đúng không nên chúng ta phải hiểu cái điều này không sau này là chúng ta mất hết tiền và chúng ta bảo là chính phủ điều hành không tốt nhà nước điều hành không tốt những cái này là do chúng ta những cái này là do chúng ta chứ không phải là do chính phủ không phải do do ai hết mà do chúng ta đấy là cái cổ phiếu chúng ta cần phải đoán rõ điều này nên khi mà chúng ta thấy cái cổ phiếu như vậy thì chúng ta sẽ cần phải biết điều gì diễn ra hoặc là các bạn thấy là thời gian vừa qua nếu anh chị em để ý cái cổ phiếu Techcombank đúng không cổ phiếu Techcombank là cổ phiếu tại sao nó giảm mạnh như vậy các bạn biết không ạ à? đấy, thế thì rõ ràng là nó giảm mạnh nó phải có nguyên nhân chứ thì nếu bây giờ chúng ta xem là Techcombank cho vay bất động sản rất là nhiều đúng không Techcombank cho vay bất động sản rất là nhiều và bây giờ những cái dự án bất động sản nhiều dự án bất động sản bên Techcombank còn vẫn chưa giải ngân chưa giải ngân được á thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta nếu anh chị em nào là đầu tư bất động sản nếu anh chị em đầu tư bất động sản mua bất động sản biết được này không ạ bao anh chị em đầu tư bất động sản hàng năm bất động sản thì thấy cái điều này nó diễn ra và chính vì vậy đấy là những cái điều nó đang diễn ra nhưng cái điều nó diễn ra đối với covid đúng không nó giống như covid Đấy, nó giống hệt như covid nên khi mà cổ phiếu nó có thông tin như vậy thì nhà đầu tư bắt đầu hoảng loạn bán ra các nhà đầu tư tổ chức họ hoảng loạn bán ra nên lúc này cổ phiếu nó làm gì ạ cổ phiếu làm gì ạ cổ phiếu nó sẽ giảm mạnh và giảm sâu hơn giá trị của nó vì lúc này nó tạo ra sự hoảng loạn chúng ta có hai pha pha thứ nhất là pha tăng thì lúc này pha tăng này này nhà đầu tư thấy rằng là cổ phiếu lên nhà đầu tư bắt đầu phô mô và mua bằng mọi giá nhưng khi mà cổ phiếu bắt đầu nó rơi xuống thì nhà đầu tư hoảng loạn bán bán bằng mọi giá nên khi mà bán bằng mọi giá ở trong cái kênh đi xuống này thì chúng ta cần phải biết rằng là những cái cổ phiếu như này nó đang tâm giữ trái phiếu thì nó sẽ tạo ra rất lớn nên các bạn lưu ý cái điều này cho Dũng hoặc là nếu hôm qua cũng có chia sẻ cho những nhóm các bạn học biết ra những cái cổ phiếu như DG như này mà nó đã đi ngang như này những cổ phiếu nó tích lũy cái quá trình là quá trình phân phối các bạn nhá quá trình là quá trình phân phối không phải quá trình tích lũy quá trình là quá trình phân phối quá trình là quá trình phân phối nên những ai mua cổ phiếu giả sử như là nó tăng thì đây chúng ta sẽ gì ạ gặp rất nhiều rủi ro thường những cổ phiếu mà nó đang nợ trái phiếu mà đang phát hành hiện tại nó đang muốn phát hành một cái lô đúng không bán cho nhà đầu tư không biết là phát hành không chưa không xem cổ phiếu này nhưng không biết là bạn nó thấy phát hành xong chưa giá 15 vậy các bạn biết rằng là nếu các bạn đầu tư dài hạn thì sao nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu này mà không quan tâm đến cổ phiếu này sao các bạn comment comment ạ nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu này mà không quan tâm đến cổ phiếu này thì sao điều gì ạ thế thì ngày mai hay là trong tuần sau hay là trong thời điểm này người ta phát hành trái phiếu thì điều gì ra à, người ta phát hành tăng vốn thì điều gì ra nó tăng vốn và nó bắt chúng ta phải mua giá 15 bạn nhá, nó tăng vốn nó bắt chúng ta phải mua giá 15 nhưng sau khi nó tăng vốn thì các bạn biết là cổ phiếu này sau bao nhiêu lâu nó về nhớ nhá nó bao lâu nó về nhớ là câu chuyện là nó tăng vốn thì bao lâu nó về vậy khi nó về thì giá cổ phiếu bạn còn giá 15 hay không hay là đã xuống gì à, 10 xuống 5 rồi các bạn hiểu không ạ lúc này nó sẽ có thể giảm xuống thì à, bởi vì khi nó phát hành ở đây thì lúc cổ phiếu đó thì à, thị trường nó giảm vì cổ phiếu này nó đã về giá gì giá nó sâu nó sẽ về tiếp thế này và lúc này chúng ta lỗ là lỗ kết lỗ là lỗ kết lỗ thứ nhất là chúng ta lỗ về chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta mua cái kia cổ phiếu theo quyền cái thứ hai là lỗ về gì ạ cổ phiếu giảm giá đấy các bạn like cho chúng like đi ạ anh hay like để chúng ta gì ạ rồi chúng ta chia sẻ cái này tại vì những cái này là cái thực chiến Dũng đã là những nhà đầu tư thua lỗ rất là nặng khi mà Dũng tìm hiểu thị trường Dũng mới biết cái điều này biết điều này. Đấy, thì các bạn hiểu rõ cái điều này chứ không phải là bây giờ cổ phiếu này trước đây thì đã có những gì à? nhà đầu tư bảo chúng ta tại sao Dũng nhắc đi nhắc lại điều này theo các bạn nhắc đi nhắc lại điều này là gì ạ à? tại sao lại nhắc đi nhắc lại với cổ phiếu nhóm này đặc biệt là D cả bởi vì khi mà Dũng uh, chia sẻ hoặc là nhiều bạn có hỏi Dũng là bây giờ cổ phiếu này nên bán hay không và sau khi thống kê các cổ đông thì Dũng thấy là cái lượng đầu tư người ta quá mua tức là cái số lượng cổ đông họ mua cổ phiếu này quá nhiều và hôm Dũng đi tập gym thì có cái bạn bạn là em sẽ mua cổ phiếu này em đầu tư em đầu tư dài hạn tức là bạn này bạn ờ, không quan tâm đến cổ phiếu nữa thì đây là cái bài học nó dành cho rất nhiều bạn khác chứ không phải riêng bạn này đấy thì, thì hoặc là cổ phiếu như này Dũng xây cho các bạn PDR à, đây là cổ phiếu này thì các bạn nhớ là cổ phiếu này cũng sẽ có thể gì ạ? biến mất trên thị trường nhé đây các bạn nhớ cổ phiếu này bởi vì các bạn không ai người ta nói cho các bạn điều này đâu ạ đấy cổ phiếu này có thể biến mất trên thị trường trong khoảng thời gian ngắn đây là cổ phiếu ạ. PDR cổ phiếu này phát hành trái phiếu rất lớn này đây là phát hành trái phiếu đấy đấy cổ phiếu này là cổ phiếu phát hành trái phiếu khổng lồ đấy thì nó lên như này thế thì nếu bây giờ chúng ta biết rằng là nó đã phân phối như này rồi thì cái cổ phiếu này nó nó giống như gì ạ các bạn đang comment cái comment nhá đấy thống kê người ta thấy như này nên khi mà mình làm mình nói cái này mục đích để cho nhà đầu tư biết bây giờ cái cổ phiếu này nhá là riêng về cổ phiếu của đông chiến lược người ta bán ra hết rồi đấy thì nếu bây giờ cho cổ phiếu này thì các bạn thấy nó giống cổ phiếu nào đây chúng ta phải nhận ra không là chúng ta cái mục đích ở đây để cho chúng ta nắm rõ được đấy nó giống như này có hiểu không chúng ta hiểu không ạ à? đấy, chúng ta cứ, cứ bảo bây giờ nó tốt tốt tốt nhưng chúng ta không hiểu thì chúng ta cứ mua đây là cái cổ phiếu giống hệt như thế nên nếu chúng ta không hiểu sau này chúng ta sẽ gì ạ đây nha chúng ta nhìn cổ phiếu rốt này chúng ta sẽ nhìn thấy ngay điều này là cái điều mà ít ai người ta nói các bạn biết khi cổ phiếu rốt nó đang đỉnh này chúng ta nhìn cung cầu của nó chúng ta biết ngay cung cầu của nó này đấy cái cung cầu của nó như này các bạn đấy thì sau khi nó rơi nó sẽ rơi như này và chúng ta sẽ không biết kiểu gì đấy và thỉnh thoảng nó có đợt hồi như này nhưng cuối cùng là đấy chúng ta hiểu hiểu đơn giản như vậy nên khi mà chia sẻ như này chúng ta cứ vào đánh giá cái này là cái nó lặp đi lặp lại trên thị trường thế thì có những cổ phiếu mà hiện đại chúng ta cần phải tránh ngay một là cái nhóm bất động sản trong nhóm bất động sản Navoland Navoland là cổ phiếu Nam Long á là Navoland là cổ phiếu này cần tránh xa và cổ phiếu gì ạ à? vừa rồi PTR nếu nhìn về góc độ như này là chúng ta cần phải tránh xa chứ không phải là chúng ta tham gia vào đâu ạ à thế thì những cái điều này các bạn có tin hay không thì các bạn xem lại cái cổ phiếu này nhá thời điểm cổ phiếu này khi mà Dũng chia sẻ thì có phải là Dũng đã đây có cái cái cái, cái này không ạ bao nhiêu bạn đã nhìn thấy là Dũng chia sẻ là cổ phiếu này sẽ rơi đến đây và bây giờ nó gần đến rồi ạ à? bạn đã nhớ không ạ bao nhiêu bạn nhớ cái điều này comment xuống số 10 ạ tức là Dũng đã chia sẻ một kịch bản giống này rồi ạ đây kịch bản đấy tức là kịch bản này kịch bản đã được chia sẻ trước ạ à, xin lỗi xin lỗi nhá Novoland đấy thế thì nó sẽ như thế này và bây giờ nó gần đến rồi đấy đây là không phải nó giảm xuống mới báo mà cho chúng ta biết là kịch bản này nó sẽ đi như này này hay là chúng ta có một kịch bản thứ hai của việc SI đấy, SI nó không sẽ như này đó nó sẽ như thế này thế thì bây giờ câu chuyện này này tất cả cái gì nó có trên thị trường ai chẳng biết được đúng không anh chị em về có phải là phân tích trái phiếu anh chị em mới thấy điều này không phải là đội lái không đội lái đội lái người ta bán ra hết rồi đúng không đội lái người ta bán ra hết rồi chỉ có nhà đầu tư cho nó biết thứ như cổ phiếu này thì có phải là trên thị trường uh, nam à, cổ phiếu thiên tân đúng không Mới ông thiên tân tức là mới ông công ty con của ông hội đồng quản trị bán hết rồi đúng không đúng không cái thứ hai là cái cổ đông lớn nó bán hết ra rồi tất cả mọi người đều biết mọi người đều biết thì mỗi chúng ta không biết rồi thế thì bây giờ đây là những cái điều mà chúng ta lưu ý còn ờ, chúng ta sẽ dành đôi chút về thị trường để cho các bạn nhìn thấy ạ thay nhau bán hết rồi và chúng ta cứ bảo là đầu tư dài hạn thì không biết chúng ta đang nghĩ gì tại vì cũng thấy là vẫn có nhiều nhà đầu tư vẫn nói là đầu tư dài hạn thì đây là cái mà chúng ta phải nghĩ lại nha thì bây giờ chúng ta đang thấy là thị trường nó đang về đây đây là đáy này cái khối lượng hôm nay cái khối lượng hôm nay thì sao đầu tiên chúng ta phải nhìn cái biên độ này này và biên độ này thì biên độ hôm nay sự bán tháo ở đây và bán tháo ở đây thì cái viên tháo đây đang mạnh hơn nhé đấy thế thì bây giờ câu chuyện đấy là đến đây chúng ta bắt đáy chưa theo cả nhà đến đây bắt đáy chưa Ban nãy chúng ta đang phân tích là nếu thị trường mà bùng nổ theo đà ở đây thì khả năng xác suất thất bại là cao. Vậy chúng ta cởi xem phân tích là nếu thị trường tạo đáy ở đây thị trường tạo đáy ở vùng này thì khả năng thất bại cao hay thấp thì chúng ta phải phân tích kiểu gì ạ à? nếu quá trình tạo đáy ở đây khả năng thất bại cao hay thấp thì chúng ta phân tích cái gì ạ à? không thì chúng ta nhìn vào lại nha không chúng ta lại mắc một cái bẫy là nhìn nó rộng hơn này ạ thì chúng ta phải phân tích rằng là cái đáy này cái khối lượng khi nó chạm đáy này này một là cái chạm đáy số 1 này này đây là gọi số 1 và cái đáy thứ hai này này nếu đáy thứ hai nó giảm nó bị bán tháo nó bị bán tháo thì cái việc mà bán tháo tức là giảm khối lượng lớn khi gãy đáy này khối lượng lớn hơn cái phiên bên này này giả sử với khối lượng phiên này chúng ta nhìn ở đây là nó khoảng ví dụ ở đây chúng ta nhìn đấy là khoảng không chính xác lắm là hơn 583 triệu cổ phiếu nếu giảm gãy vùng này biên độ lớn nó khoảng 600 700 thì cái xu hướng nó sẽ giảm tiếp đấy thì xu hướng nó sẽ giảm tiếp bao nhiêu em đồng ý cái điều này tức là nếu cái giảm mà nó giảm mạnh giảm mạnh gãy cái đáy này này gãy cái đáy này với khối lượng lớn và biên độ lớn thì nó xu hướng giảm tiếp khối lượng lớn giả sử khối lượng lớn là nó sẽ tăng kiểu dạng như này và biên độ lớn là cái giảm mạnh giảm mạnh biên độ lớn thì đây chính là xu hướng giảm tiếp thế để biết cái điều này thì chúng ta sẽ xem những cái cổ phiếu như là cổ phiếu vốn hóa lớn như là Techcombank chẳng thế vậy Techcombank khi nó giảm đến cái vùng này đây chúng ta gọi là cái vùng này mà nó sẽ tiếp tục gãy với khối lượng lớn nữa thì có khả năng nó nó không dừng lại đây và nó tiếp tục đi xuống nữa nó tiếp tục đi xuống nữa nên chúng ta cũng không thể biết rằng là test cục này sau khi test cái đáy này này chúng ta nhìn này test cái đáy này khi test cái đáy này một khối lượng lớn hơn biên độ lớn hơn khối lượng lớn hơn biên độ lớn hơn thì nó, nó tích cực hay là tiêu cực khối lượng lớn biên độ giảm thì lớn hơn so với đấy. đáy này đấy thì rõ ràng chúng ta có thể nhìn về góc độ là tích cực khi mà nó có những thông tin nào đó mà chúng ta không biết nó giảm mạnh hơn nên không phải là chúng ta gì ạ không phải là chúng ta cứ nhìn ở đây tại vì tất cả là nó liên quan đến sự xác nhận nếu sự xác nhận này nó yếu thì chúng ta sẽ thấy chúng ta bỏ qua không phải là chúng ta bảo nó tốt mà chúng ta mua vào tốt nhưng không mua vào bởi vì nó cần sự xác nhận các bạn hiểu không ạ tốt nhưng không mua vào hay chúng ta lấy một cổ phiếu thứ hai để các bạn thấy rằng là HPG HPG cũng thấy là cổ phiếu này cũng khá là tốt sau khi nó test lại cái đáy này nhưng bây giờ test lại cái đáy này khối lượng lớn hơn khối lượng lớn hơn thì sao ạ à? nhà mình ạ à, khi nó test đáy khối lượng lớn hơn thì nó tích cực hay tiêu cực ạ à? đây là cái đáy này để gãy những nhà đầu tư bị đây kẹt nó lại giảm mạnh hơn thì đây nó cũng làm cái thông tin xấu tiêu cực nên cái việc đưa ra kịch bản còn nó có theo kịch bản hay không nó có tuân theo kịch bản hay không thì chúng ta lại là câu chuyện khác đúng không anh chị em hiểu điều này không ạ tức là ở đây Dũng đưa ra kịch bản cái kịch bản mà bùng nổ theo đà thì cái việc mà mình phân tích nhóm ngành phân tích dòng dẫn dắt nó không đúng theo kịch bản thì nó phải gãy thế thì nếu chúng ta chỉ xem mỗi kịch bản nó giống như xem con voi thôi nhìn con voi thì bảo là nó tốt và nó gì ạ à? nó là cái voi cái vòi nó là cái gì ạ à? cái tai thì cái việc mà theo dõi nó sẽ gì như vậy nó sẽ không có độ chính xác trong quá trình đầu tư ok thế thì đấy là cái câu chuyện của công banh và chúng ta có thể nhìn vài cổ phiếu như là việt công banh thì chúng ta cũng thấy là nó đang có dấu hiệu gì ạ đấy thì cái quá trình test kiểm tra này có đi lên được hay không chúng ta cũng chưa biết nhưng rõ ràng là thị trường nó vẫn chưa cho chúng ta một cái nhìn để chúng ta biết rằng là cổ phiếu có ok không hay là cổ phiếu gì ạ à? một bạn có nói là Vipbank rút chân rút chân thì rút chân nhưng rõ ràng là nó cũng gì ạ à? cho chúng ta thấy là cái tiềm lực đấy nó đang yếu tiêu cực hoặc là chúng ta có cái cổ phiếu hôm nay chúng có nói là cổ phiếu này tương đối tích cực nhưng tích cực mà hôm nay nó bị rũ bỏ như này thì tích cực hay tiêu cực à khối lượng ở đây với khối lượng ở đây khối lượng ở đây nó rất là nhỏ khối lượng ở đây nó lớn biên độ lớn thì rõ ràng là nó lại là tiêu cực nó lại xấu nên nếu các bạn nào theo dõi kênh của DVD thì các bạn cần phải hiểu rõ rằng là chúng ta cần phải tìm ra cái điểm cân bằng cái điểm mạnh nhất khi chúng ta đầu tư thì nó vừa an toàn nó vừa an toàn chúng ta có thể đầu tư trung hạn đầu tư dài hạn đầu tư ngắn hạn theo phương pháp này được đầu tư kiểu gì theo phương pháp này cũng ok nhưng quan trọng là chúng ta cần phải phân tích xem là cái nhóm ngành nào dẫn đầu nhóm ngành nào gì ạ có thể tạo ra xu hướng mới trong thời gian tới không phải là chúng ta cứ thích cổ phiếu chúng ta mua vào là chúng ta sẽ gì ạ thế thì câu chuyện tiếp theo là gì ạ bây giờ chúng ta phân tích một loạt cổ phiếu rồi thì một vài cổ phiếu như các bạn cho là tích cực thì nếu về góc độ nào đó mà phân tích tích cực thì Dũng sẽ có kết luận ngay là Dũng sẽ thấy là nó là tiêu cực các bạn nếu mà đây giả sử như cổ phiếu này chưa biết là như nào nhưng rõ ràng là nó tiêu cực Đấy, chưa cần biết luôn nha các bạn chưa cần phân tích thì nó đã biết là tiêu cực luôn này đây tại vì nếu cổ phiếu nó rơi như này hôm qua các bạn học về thì ban đầu học chúng ta học về trong viết ra nếu cổ phiếu bị gãy gãy mạnh này không đi ngang thì sao các cổ phiếu mà gãy mạnh mà đi ngang cổ phiếu gãy mạnh này gãy mạnh nó đi ngang để gãy mạnh sáu 6 đi ngang thì sớm muộn nó cũng gãy gãy đúng không sớm muộn nó cũng gãy chúng ta có thể nhìn trước kịch bản nó tiếp tục đi ngang thì sớm muộn nó sẽ gãy chứ đương, đương nhiên nó phải gãy chứ bây giờ khối lượng biên độ lớn như này biên độ giảm rất lớn và không có khối lượng chứng tỏ là thiếu cầu thế thì bây giờ những cổ phiếu đều xấu như vậy thì bây giờ nếu trong trường hợp mà thị trường tích cực thì sao bây giờ chúng ta lại lấy đây tất cả những điều mà chúng ta đang thấy một vài cổ phiếu nó đang tích tiêu cực vậy thị trường tích cực nó như nào câu chuyện này là câu chuyện tích cực bây giờ các bạn muốn xem là nếu cực thị bản thị trường tích cực nhá thì nó sẽ diễn ra như này đầu tiên các bạn đây là dũng phân tích nha tại vì các bạn nào học thì chúng ta phải hiểu tức là nếu tích cực đây là cái tích cực này phân tích cho bạn kỹ một chút nên bây giờ nếu chúng ta phân tích tất cả nhiều cổ phiếu PVD mọi cái lúc này để đều không ổn hết nhá PVD như này không ổn hết tất cả PVD PVS các bạn đừng hỏi cổ phiếu này bây nó rơi như này là nó hỏng hết rồi nó đều là rất là xấu bây giờ đang cho các bạn đây là cái cách nếu trong trường hợp tích cực các bạn nhìn thấy ở đây nhìn thấy tích cực nó như thế nào thế thì nếu tích cực thì cái cổ phiếu nó sẽ diễn ra như này tức là thường nó sẽ có dấu hiệu làm gì ạ à? kéo lên kéo lên vào đầu phiên ngày mai thứ hai sau đó cuối phiên nó giảm rất mạnh một khối lượng lớn được không ạ thậm chí là giảm về vùng đáy này nó kéo lên này nó giảm về vùng đáy này này <clears throat> anh em hiểu không ạ kéo lên không giảm vùng đáy mục đích làm gì ạ xin lỗi ạ mục đích là gì đây là nhá đây là cái phiên giảm rất mạnh hôm nay thế thì nếu mà nó đúng thì ngày mai nó kéo lên thứ hai nó kéo lên các bạn đầu phiên sau đó cuối phiên nó giảm cái đường này, mục đích làm gì mục đích làm gì nó kiểu dạng như phiên này này đây là giống như phiên này nó kéo lên nó rảnh nhưng nó phải rất là mạnh mẽ đấy mục đích là nó ép cho phải bán hết thì tạo ra sự hoảng loạn rồi thì sau khi ép cho hoảng loạn thì thôi đây là dũng sẽ cho các bạn nhìn thấy những kịch bản thế này nếu nó có riêng những kịch bản đây là những kịch bản này đó, đầu tiên là nó, nó kéo này cuối phiên nó giảm rất mạnh đấy thì đây thường là sau những kịch bản này thì nó sẽ có phiên bùng nổ đầu tiên đây là những kịch bản có thể diễn ra các bạn nhìn thấy đáy nhá các bạn đây là đây là kịch bản có thể diễn ra à, kịch bản này thì nó không rõ lắm cho kịch bản khác đây cũng là một kịch bản này đó, chúng ta thấy là nó nó kéo giảm rất nhiều mạnh trong phiên đây là nhá nó giảm mạnh ra kéo giảm mạnh trong phiên thì đây là kịch bản quan trọng anh em đã hiểu chưa kịch bản nó sẽ nó kéo xuống thậm chí là kéo lên mà cuối cùng là nó nằm ở cái vùng này lúc sau hôm trước đây nó giảm rất mạnh thì chúng ta thấy những viên bùng nổ theo đài như này và mua sau khi nó vượt qua cái điểm cân thì lúc này chúng ta cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ mua khi nó vượt qua tầm đây là sau khi bùng nổ theo đà thì chúng ta sẽ mua khi nó vượt qua cái điểm giữa trung tâm này thì đấy là cách mà chúng ta xảy ra những cái điểm mà chúng ta mua cái câu hỏi đây đó là gì ạ một số bạn bảo là thị trường vẫn còn xấu mọi thứ vẫn còn xấu tất cả mọi thứ đều xấu thì việc nó bùng nổ theo đà có mua được không thì có một cái câu chuyện là chưa bao giờ mà thị trường đi lên mà có thông tin tốt cả nha chưa bao giờ thị trường đi lên nó thông tin tốt cả tất cả thị trường đi lên mọi thông tin rất là xấu và thậm chí là ảm ngại cực kỳ xấu là khác nên chúng ta đừng có kỳ vọng là thị trường đi lên có thông tin tốt các bạn hiểu chưa nên ở đây chúng ta sẽ là cũng đưa ra những kịch bản như vậy để các bạn hiểu rõ rằng là chúng ta sẽ có cái kịch bản đầu tiên đó là giảm mạnh khối lượng lớn thì thường nó sẽ bị gãy kênh và giảm tiếp có thể đầu tuần sau thị trường tiếp tục giảm mạnh sau đó cuối phiên kéo lên có thể nhé nhưng tất cả những kịch bản này chúng ta cũng đưa ra thôi bởi vì chúng ta nếu có mua thì chúng ta phải đợi bùng nổ theo đà chúng mới mua đúng không bùng nổ theo đà mua lên Vâng, nó lên như nào nó xuống như nào kệ nó quan trọng là cứ đợi bùng nổ kéo đà cho nó mua sao đỡ phải phân tích đỡ phải đánh giá cho nó mệt ra thế thì tất cả đều là Dũng sẽ tiếp tục phân tích cho chúng ta bằng những video tới nên nếu các bạn thấy rằng là việc mà chúng ta nghi ngờ một điều gì đó chúng ta thấy điều gì ở trên cái kênh bởi vì đây tất cả là những kịch bản có thể đưa ra Dũng chỉ quan tâm đến khi nào bùng nổ theo đà thôi còn bây giờ không bùng nổ theo đà Dũng không mua đơn giản thôi thế thì bây giờ chúng ta phân tích về dòng phân tích về gì ạ phân tích về dòng phân tích về cổ phiếu dẫn đầu mà nó gì ạ đáp ứng được nhu cầu thì khi mà phân tích hai dòng dòng dẫn dắt không đạt yêu cầu cổ phiếu dẫn đầu không đạt yêu cầu thì thôi đứng ngoài cho xong đúng không đấy đấy đứng ngoài cho xong đỡ phải làm thế thì đấy là cách thức còn bây giờ mọi người bảo cổ phiếu giá rẻ mua vào thế thì thực tế nó có một câu chuyện đó là gì đa phần mọi người đang bị thua lỗ mình khuyên chúng ta mua thôi không biết anh chị em nghĩ như nào tức là nếu bây giờ cổ phiếu cứ trung bình giá xuống thì họ đang thua lỗ họ khuyên chúng ta rồi bởi vì họ thua lỗ cổ phiếu của họ rồi thì họ khuyên chúng ta mua thêm vào để cho chúng ta có đồng minh thôi nhưng thực tế họ đang lỗ đấy thật mà ai đồng ý quan điểm này ông một số trang tức họ đang thua lỗ nên họ bảo chúng ta mua vào nhưng thực tế họ không nếu mà họ mua vào mà họ khuyên chúng ta lâu rồi họ khuyên chúng ta đời và chính vì họ khuyên chúng ta nên họ bị lỗ còn thực tế là họ sẽ một là gì ạ hoặc là họ không giao dịch có hai cái điều là họ đang lỗ họ quên chúng ta hai là họ không giao dịch khuyên thế thôi chứ còn chẳng có nguyên nhân nào cả tại vì đã là chu kỳ thị trường nếu chống lại chu kỳ thị trường thì đều là thua lỗ hết làm gì mà chống lại chu kỳ không ai thành công cả nên cũng nói điều các bạn biết còn các bạn bảo là tại sao người ta đầu tư giá trị phải hiểu đầu tư giá trị là những nhà đầu tư nhà tài phiệt lớn đã có tiền đã thâu tóm doanh nghiệp thì lúc này bạn có tiền bạn theo nương theo nhà đầu tư lớn tài phiệt bạn thâu tóm doanh nghiệp thế là xong thì nếu mình hiểu nắm rõ được điều này ok nhưng mình không nắm rõ được điều này thì mình tốt nhất là gì ạ à, tốt nhất là chúng ta là gì ạ đầu tư theo xu hướng thế thì cách đầu tư theo xu hướng thì đơn giản thôi bạn đầu tư bạn mua <coughs> mua dự án đấy giai đoạn này là giai đoạn sóng hồi nóng hổi thì thường là cổ phiếu sẽ tăng khoảng 20 phần trăm bạn chốt lời xong đợi một cái nền tích lũy khác nếu tích lũy tiếp bạn mua giả sử nó lên đây nó tạo sóng hồi lên lên đây nó tích lũy tiếp thì nếu tăng thì bạn lại mua tiếp đấy tăng thì mua tiếp còn không tăng thì thôi sau khi đến đây chúng ta bán và nó tạo tích lũy mua tăng mua tiếp và nếu trong trường hợp nó phân phối chúng ta không đầu tư đầu tư nữa đơn giản thế thôi còn trong trường hợp mua xong nếu nó bị lỗ bốn phần trăm thì bán hết tám phần trăm phát ra thế thì nếu bình thường một cổ phiếu chúng ta lỗ khoảng bảy phần trăm bảy phần trăm ạ thì có phải là một một cái cuộc chơi của bạn lãi khoảng 20 phần trăm thì trong trường hợp chúng ta đúng một lần sai ba lần chúng ta vẫn gì ạ không bị lỗ nha đúng một lần sai ba lần chúng ta vẫn gì ạ vẫn ok vẫn sống sót trên thị trường còn các bạn trung bình giá xuống thì các bạn gì ạ lỗ một lần là lỗ cả đời luôn tại vì các bạn cứ mua trung bình giá xuống các bạn lỗ và các bạn cháy tài khoản rất là nhanh hết tiền rất nhanh đặc biệt là các bạn margin nên đây là cái mà dũng cái thông điệp cho các bạn tại sao lại phải nói điều này bởi vì cái giai đoạn đầu tiên mình tham gia thị trường mình cũng bị mắc cái bẫy này tức là mình mua cổ phiếu SHB lãi mấy trăm phần trăm rồi mình không bán ra cuối cùng nghe với cái ông ông bảo là đầu tư dài hạn tức mình đầu tư dài hạn sau đó thì cổ phiếu giảm mình lỗ ngược lại âm ngược lại luôn tức là lãi mới trăm phần trăm rồi xong lại âm ngược lại lỗ và lúc đấy thì mình rất là bối rối mà không biết rằng là như thế nào thì mới thành công được phân tích ờ, lãi mấy trăm phần trăm rồi mà không bán ra thành lỗ ngược lại lỗ sạch luôn thì đấy là cái bài học đầu tiên trước khi giao dịch đầu tư chứng khoán thì tin chắc là rất nhiều chúng ta đang mắc cái, cái bẫy như này tức là lãi nhiều rồi nhưng không bán sau đó thành lỗ âm ngược lại đấy thế thì uh, đấy là cái video ngắn này để chia sẻ với chúng ta uh, nếu có thời gian cơ thì cũng sẽ tiếp tục phân tích về những mảng khác nữa về kinh tế về uh, mọi cái diễn biến thị trường chúng ta có nhiều kiến thức trong quá trình đầu tư ok thế thì uh, trong thời gian tới nếu bạn nào quan tâm đến cái chương trình đầu tư trở thành uh, nhà đầu tư siêu hạng bằng phương pháp đầu tư sâu hướng thì có thể đăng ký ở cái đường link ở bên dưới các bạn đăng ký đường link ở bên dưới thì trong tuần sau Dũng sẽ có hai ngày để hỗ để bắt đầu hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta đầu tư thế nào là xu hướng và cách nhìn nhận xu hướng như nào làm sao để chúng ta tận dụng được cơ hội trong đầu tư bí quyết của chúng ta sống sót trên thị trường bí quyết để chúng ta gì ạ thành công thị trường thay vì chúng ta đầu tư theo xu hướng thì chúng ta à, ngược xu hướng thì con đầu tư theo xuống. tất cả khi mà chúng ta đầu tư theo xu hướng thì về cơ bản sức thành công của chúng ta rất là cao bạn không cần phải có nhiều kiến thức cứ đầu tư theo xu hướng thì tỷ lệ thành công rất cao ngược lại bạn đầu tư ngược xu hướng thì tỷ lệ gần như thất bại rất là cao khác nhau như vậy cả ok xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp bạn các bạn trong những video tiếp theo các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần à, bên gia đình vui vẻ và cảm ơn các bạn